trời hơi lạnh nhỉ tầm này bấy là ngon đấy ừ. đấy đấu đi mấy giờ mải quá đấy, <laughs> giọng ổn phết nhờ tạo con này hot cũng áp phết mà ở nhà Ổn nhưng mà chắc không được tắm bao giờ rồi <laughs> Anh gì là thường biết rồi còn gì Còn tắm em để kia mốc hết rồi. Cái nhân vật chính thôi Ở đây có đi cái lồng anh khách làm hơi to đặt cái áo nó phải đo kích thước từng tí một Hôm nay là mùng 8 tháng 2 nhỉ? Con này định xòe xòe này Mùng 8 tháng 2 2018 Em cho một điện thoại suốt vào con này. Dạ. <laughs>